Xin chào tất cả các chị em phụ nữ Hiện nay nhu cầu làm đẹp là nhu cầu của tất cả các chị em phụ nữ Đặc biệt là những chị em phụ nữ có tuổi thì làn da đang gặp phải tình trạng nám và tàn nhang Thì hôm nay son mình sẽ giới thiệu đến chị em phụ nữ tất cả những cái sản phẩm trị nám và tàn nhang đang hot nhất trên thị trường hiện nay Trước tiên là bộ mỹ phẩm trị nám tàn nhang của Thái Chlorobetamin G Bộ Ờ, sản phẩm trị nám tần ngang này gồm có 5 sản phẩm mình sẽ xin trước tiên mình hướng dẫn các bạn cách phân biệt hàng nhái với hàng chính hãng hàng chính hãng thì có tem ở bánh xà phòng ở hộp hũ tròn trắng thứ hai nữa là ừ, ở hũ tròn trắng là phải có hình cô gái thái có chữ ba đây và túi dập viền màu đỏ ở cuối tuyếp dài thì có cái vạch màu đen này chữ rõ ràng và có hạn sử dụng ngày sản xuất đầy đủ bộ sản phẩm này thì các bạn sẽ sáng ra thì các bạn rửa mặt với bánh xà phòng màu cam sau đó các bạn sẽ bôi hai cái tuyếp chống nắng lên toàn bộ khuôn mặt buổi tối trước khi đi ngủ thì các bạn tiếp tục rửa mặt với bánh xà phòng màu cam sau đó các bạn bôi tuyết dài clobetamin G lên vị trí những nốt nám tàn nhang để đến 5 phút cho thẩm thấu vào da sau đó các bạn bôi cái hũ tròn trắng này lên toàn bộ khuôn mặt còn để hướng dẫn phù hợp với từng loại da và thời gian sử dụng thì các bạn sẽ kết bạn Zalo để được tư vấn kỹ nhất đó là uh, các bạn kết bạn Zalo theo số 0985 123 191 ạ. Cái sản phẩm thứ hai thì mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là bộ trị nám tàn nhang của công ty Gian Hy bệnh viện Gian Hy cũng của Thái Lan. Sản phẩm này gồm bao gồm 5 sản phẩm. 5 sản phẩm. bộ sản phẩm của Gian Hy này dùng cho những người da nhạy cảm Da nhạy cảm sản phẩm không gây kích ứng da Không làm mỏng da Buổi sáng các bạn rửa vặt mặt với bánh xà phòng Sau đó các bạn bôi một lớp serum Serum Các bạn bôi một lớp mỏng serum lên toàn bộ khuôn mặt Sau đó các bạn sẽ bôi cái hũ có số 2 đây là kem chống nắng chỉ số chống nắng là 60 lên toàn bộ khuôn mặt và các bạn bôi lớp mỏng buổi tối sau khi các bạn rửa mặt với bánh xà phòng màu cam thì các bạn bôi cái hộp số 3 này hộp số 3 Để 2 đến 3 phút cho thẩm thấu vào da thì các bạn tiếp tục bôi trồng cái hộp số 4 này lên toàn bộ khuôn mặt. Cái sản bộ sản phẩm à, sản phẩm cherry đỏ này là các bạn dùng cho những cái trường hợp là bị nám tàn nhang nhẹ bị mụn và trắng da muốn trắng da tiếp tục mình sẽ xin giới thiệu với các bạn cái loại sản phẩm trị nám tiếp theo cũng của hãng Zanhi đây là sản phẩm đặc trị nám tàn nhang những trường hợp mà bị nám tàn nhang lâu năm bị chân sâu thì chúng ta sẽ sử dụng bộ màu vàng này Bộ màu vàng này cũng gồm có 5 sản phẩm Thì buổi sáng ra các bạn sẽ sử Buổi sáng ra thì các bạn cũng rửa mặt với bánh xà phòng Sau đó các bạn bôi cái hộp có kem chống nắng Có chỉ số là 60 Buổi tối sau khi rửa mặt xong Thì các bạn sẽ dùng hai sản phẩm còn lại còn cái tuyết nha đam này thì các bạn sẽ bôi Ờ, làm mặt nạ các bạn chỉ đắp một tuần các bạn bạn đắp mặt nạ độ khoảng 1 đến 2 lần đắp 15 phút sau đó các bạn sẽ rửa mặt sạch sẽ loại sản phẩm tiếp theo cũng của Gian Hy của bệnh viện Gian Hy Thái Lan đó là sản phẩm trị mụn đặc trị mụn rất là hiệu quả các bạn nhé sản phẩm cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm làm trắng da sản phẩm làm trắng da ngọc trai sản phẩm này đối với những bạn nào da không bị nám tàn nhang mà chỉ muốn trắng lên thì các bạn sẽ sử dụng bộ bộ sản phẩm trắng da ngọc trai và sản phẩm tất cả các sản phẩm sẽ các bạn sẽ nhận thấy rõ ràng hiệu quả sau 3 tuần và các bạn sẽ không phải cần phải trang điểm mỗi khi ra ngoài nữa mà các bạn chỉ cần tô một lớp son nhẹ sản phẩm tiếp theo mình muốn hướng dẫn đến các bạn đó đó chính là sản phẩm chị nám tàn nhang hoàn toàn làm bằng thảo dược đó là sản phẩm sắc mộc lam sắc mộc lam sản phẩm này thì có rất là nhiều các sản phẩm nhái thì các bạn chú ý này mình sẽ hướng dẫn với các bạn trước tiên là các bạn nhìn sẽ có tem ở phía trên tem của sắc màu lam thứ hai nữa là sản phẩm phải của dân tộc giao ở tỉnh tuyên quang dân tộc giao của tỉnh tuyên quang nếu là dân tộc giao của thanh hóa thì đó chính là sản phẩm nhái các bạn chú ý rõ mẫu sản phẩm bên mình cả chữ đều rõ ràng sắc nét đây là lọ là mình đang sử dụng cái sản phẩm này thì rất là hiệu quả an toàn dùng cho mọi loại da kể cả phụ nữ có bầu hoặc là phụ nữ cho con bú đều có thể là sử dụng được mà không gây kích ứng da đặc biệt là sản phẩm sau khi ngưng sử dụng sẽ không bị tái phát lại thì đối với cái loại sản phẩm này thì các bạn sẽ buổi sáng ra các bạn sẽ rửa mặt với sữa rửa mặt đặc biệt là các bạn không nên sử dụng các loại sữa rửa mặt có nhiều kiềm vào độ cẩu độ tẩy cao như pol các bạn đắp lá các bạn đắp lá 3 ngày đầu thì các bạn sẽ thoa một lớp mỏng thoa một lớp mỏng các bạn ra hiệu thuốc các bạn mua một cái hộp tăm bông sau đó các bạn về các bạn sẽ mở nắp ra các bạn lấy một ít nước các bạn thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt trong 3 ngày đầu và để 30 phút sau 3 ngày thì các bạn tăng thời gian lên 1 tiếng thoa mỏng lớp nước lên còn đối với những chỗ mà bị nám tàn nhang thì các bạn bắt đầu vớt bã lên đắp lên những vị trí đó sau một tuần thì các bạn tăng lên thời gian là 2 tiếng chỗ nào bị nám tàn nhang hoặc là vết thâm thì đắp bã lá lên và dàn mỏng các bạn nằm cho đến khi thấy mặt nạ khô lại thì đi lại hoạt động bình thường để 1 đến 2 tiếng nếu nắm nặng thì phải để 3 tiếng sau đó rửa mặt với nước cho sạch bã trên khuôn mặt và đối với những cái da khỏe thì các bạn có thể là để qua đêm còn đối với những bạn mà da bị mỏng yếu thì các bạn để 3 4 tiếng nên dùng hàng ngày và các bạn có thể dùng vào thời gian nào trong ngày cũng được miễn là các bạn sẽ sử dụng à, thực hiện đúng đủ thời gian và sau khi sau khi ờ, đắp xong mặt nạ thì các bạn rửa mặt và các bạn có thể là bôi một chút nước hoa hồng như mình là mình sử dụng nước hoa hồng của Nhật rất là hiệu quả và mềm da và các bạn bôi những cái sản phẩm dưỡng da của các bạn hàng ngày và ban ngày thì các bạn có sử dụng kem chống nắng và đối với cái sản phẩm sắc mộc lam này thì ban ngày các bạn hoàn toàn có thể trang điểm mà không phải lo là sẽ gây kích ứng các bạn muốn biết thêm chi tiết về tất cả những cái loại sản phẩm này thì các bạn sẽ kết bạn Zalo với mình theo số 0985 123 191 để tư vấn từng loại da hiệu quả nhất phù hợp với từng sản phẩm.